Xin chào các bạn, <laughs> chào mừng các bạn đã quay trở lại với Sơn Tây Bắc Hiện tại bây giờ thì Sơn đang có mặt ở ờ, xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai Và buổi tối ngày hôm nay thì ờ, Sơn đang ờ, đi ghi hình một chương trình à, Xin à, <laughs> chào anh em nhé dạ, Ok à, Sơn đang đi ghi hình những chương trình văn hóa, những chương trình văn nghệ của bà con đồng bào ở xã Minh Tân, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai và bây giờ thì Sơn mới đến đây cho nên là tất cả các chương trình thì à, lát nữa sơn sẽ ghi lại các à, tiết mục văn nghệ của bà con à, người tày cũng như là người giao ở xã Minh Tân này sẽ có rất là nhiều những tiết mục hay và quý vị các bạn nhớ theo dõi hết video để được đón xem những tiết mục văn nghệ nhá. Hỏi đi. À, Sơn bắt gặp à, được à, hai bạn à, người nước ngoài thì cũng ờ, có đến dạ, ờ, tham gia cái chương trình lễ hội Thanh Long ở xã Minh Tân, ờ, dạ, huyện Bảo Yên, tỉnh Lào Cai này. <laughs> Và chị gái đây oh, <laughs> là cũng là gọi là phiên dịch và hướng dẫn viên nhưng mà trình độ về tiếng Anh thì Sơn cũng hơi bị ngốc ngốc một tí. vậy cứ dạ, cứ hello xin chào hai bạn. Xin À, xin chào. Bạn có nói được tiếng Việt không hả chị? À, bạn ấy không, bạn ấy chỉ nói được vài từ thôi. À thế ạ. À? Dạ vâng. Thế chị cho em hỏi một chút là Bây giờ nói chuyện với bạn ấy nhỉ? Thì chị chị có thể dịch giúp em nhé. À, xin hỏi à, bạn à, thứ nhất là tên tên gọi theo tiếng Việt của mình và tuổi của bạn. À, uh, do you have a Vietnamese name? A Vietnamese name. Your Vietnamese name? No, I don't have. Bạn ấy chưa có tên tiếng Việt đâu. À, chưa có tên tiếng Việt ạ. Bạn ấy tên là Thesa. À vậy, bạn đến từ đất nước nào vậy bạn chị? Bạn đến từ Đức à, một bạn gái rất là xinh xắn đến từ Đức yes, và <laughs> bạn ý là hiện tại là sang ờ, Việt Nam sinh sống là đang bạn ấy làm tình nguyện viên tình nguyện viên làm tình nguyện viên tình... dạy uh, tiếng Anh ở trường uh, trung học cơ sở số 1 phố Giảng À, rất là tuyệt vời. <laughs> Một bạn tình nguyện viên uh, dạy về bộ môn tiếng Anh tại uh, đất Bảo Yên Secondary School. Yes. <laughs> Uh, yes. Because I already know it, so I do not have to ask you. Yeah. Um, bạn là năm nay là bao nhiêu tuổi rồi? How old are you? Tôi 18 tuổi. 18 tuổi. Ồ, oh, <laughs> rất, rất là trẻ đúng không? Thế là có hai bạn đúng không? Cả bạn bên kia là cũng là, là bạn kia đồng là hành cùng tình nguyện viên ở trường cấp 3. À cũng là đồng hành cùng đấy ạ. À. Rồi xin ờ, cảm ơn bạn rất là nhiều và say thank you you. Say thank you. <laughs> Xin uh, Xin chúc cho bạn à, có được à, những ngày rất là vui vẻ à, khi mà sống ở tại đất Bảo Yên, Lào Cai cũng như là trên đất nước Việt Nam của bọn mình. Xin cảm ơn bạn. Have a wonderful trip in Phú Rang. Oh, thank you. okay. Cảm ơn chị gái nhiều nhé vâng. vâng. Đi vào đây thì bác gặp mấy bạn đang mặc những bộ váy rất là đẹp Đang <laughs> đứng đây để check in này Đây <laughs> các bạn này, nhìn cái màu sắc uh, nó thật là rực rỡ Nhưng mà chỗ này nó hơi bị ngược sáng rồi Không được, không được Di chuyển, di chuyển chỗ khác đi, không Bây giờ chụp kia Kia, kia, kia, lên chỗ cửa kia Lên cửa kia, lên cửa kia là chụp sáng hơn Đó Nhưng mà sau này để à, lát nữa thì mình sẽ uh, hỏi thăm các bạn ấy một chút nhá Bắt đầu di chuyển vào khu vực bên trong sân khấu hội trường thì à, đang à, thấy à, các cô, các chị, các cháu đang tập trung ở đây để check in. <laughs> Đó, mấy bạn trẻ. Mấy bạn đang mặc cái bộ váy của người dân tộc gì đây? Dân Mông. Hơm Mông. Các bạn nhỏ <laughs> dân tộc Hơm Mông. <laughs> những bộ váy rất là đẹp, những bộ váy rất là màu sắc rực rỡ đẹp và vâng. ở trên này thì à, chắc chắn là vâng. những mọi à, người tay rồi vâng, người tay mai ba đó à đây là người tay của bản mai ba bản mai ba của ờ, xã minh tân huyện bảo yên tỉnh lào cai và chắc là đoạn các cô với cả các chị sẽ à, có những tiết mục văn nghệ rất là đặc sắc đây Hy vọng là sẽ được ghi lại những cái hình ảnh đẹp nhất của các cô ở đây 嗯。